cho anh em nhé ờ, cái video tiếp theo ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho anh em một cái bộ hột tài xỉu mà anh em đi lắc tài xỉu nó mang lại hiệu quả cao cho anh em thì ờ, anh em đi lắc tài xỉu anh em biết rồi Vậy, bây giờ anh em đi lắc phải có những cái bộ hột tài xỉu mà nó anh em phải giữ được tài giữ được xỉu hoặc là anh em có thể điều khiển cái bộ hột đấy nó đi theo ý muốn của mình ít nhất là 70 phần trăm làm thế nào mà anh em có thể có được cái bộ hột tài xỉu mà anh em ờ, lắc được theo ý muốn như vậy cái video này tôi sẽ chia sẻ cho anh em thì uh, trước tiên về những cái bộ hột tài xỉu thì cái bộ hột tài xỉu bên tôi làm cho anh em đi lắc tài xỉu thì là tôi đã cân đo và bo cho anh em để cho anh em đi lắc nó hiệu quả rất là nhiều anh em nói là cái bộ hột tài xỉu thì anh em không cần phải cái bộ hột tài xỉu làm rồi anh em lấy bộ hột tài xỉu chợ anh em chơi cũng được kết quả nó làm sao thì anh em biết rồi khi mà anh em sử dụng hỗ trợ thì tất nhiên anh em chơi sẽ không được lâu kể cả anh em có lắc hay đi chăng nữa thì cái bộ hỗ trợ anh em chưa làm thì là cái bộ hột để nó đi sẽ không được khôn nhất là không được khôn hai nữa là chưa được bo chưa được chưa được cân cái bộ hột thì là cái bộ hột thì nó sẽ đi nó sẽ không hiệu quả bằng những bộ hột mà anh em làm rồi bên cơ sở tôi còn cung cấp rất là nhiều những cái bộ hột tài xỉu mà nó mang lại hiệu quả cao cho anh em đi lắc nữa đấy thì anh em cứ alo đấy, thì anh em sẽ có cái bộ tài xỉu hay để cho anh em đi chơi đấy. thì cái video này tôi giới thiệu cho anh em về cái bộ tài xỉu 2020 thì anh em xem video của tôi anh em biết rồi đấy thì cái bộ hồ tài xỉu 2020 này nó chơi như thế nào đấy, và cái cách đi của nó ra làm sao thì anh em nào mà chưa xem thì anh em xem video này anh em sẽ thấy được và cái hiệu quả của nó mang lại cho anh em nhé thì cái bộ hột 2020 này anh em đi lắc thì ờ, cái bộ hột này nó sẽ đi rất là đều cho anh em đấy đi rất là đều đều khoảng 90 phần trăm cho anh em nhé đấy thì trước tiên tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái tăng tích của nó đã nhé test tăng tích của nó là gì để thử cho anh em nam châm này thử 500 ok đúng không tiếp theo đó là gửi cho anh em cái nước muối này, Đấy, nước muối này nội này đúng không? chỉ còn à, dọi đèn nữa sẽ thử tất tăng tích cho anh em có rất là nhiều anh em gọi điện đến nói là tại sao cái bộ hột này mà không có cái gì ở trong mà anh em có thể khiển tài khiển xỉu được đấy thì uh, tôi cũng trả lời luôn là cái bộ hột này là do chính tay bên tôi làm và cái cách lắc của nó thì uh, tôi sẽ chia sẻ cho anh em khi anh em sở hữu cái bộ hột này nhé. đấy chính tay tôi làm thì à, tôi cũng sẽ biết được cái cách lắp của nó à, cho anh em à, để cho anh em đi lắp thì nó sẽ hiệu quả nha hiệu quả rất là cao Đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hồ tài xỉu này thứ nhất là không ta này thứ hai là đi đều này và thứ ba nữa là anh em có thể là điều khiển cái bộ hột này nó đi theo ý muốn của mình Đấy. đặc biệt là giữ tài điện xỉu nó đi theo ý muốn của anh em nhé đấy còn cái cách lắc như thế nào thì là anh em mua cái bộ hột này thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em sau nhé đấy thì tôi sẽ lắp cho anh em đó vừa xỉu tài đang tài xuống xỉu đó xỉu 10 lên tài 11 xuống xỉu 10 cái bộ hột nó đi rất là khôn riêng những bộ hột chợ thì là anh em không thể nào lắc mà cái thế hột nó đi như vậy được Đấy, chỉ có những bộ hột làm rồi thì là anh em sẽ chơi được Nha này đó, ờ, xỉu này đó, ờ, tài này đó. đúng không anh em nó đi rất là đều và cái cách lắc giữ tài giữ xỉu thì à, tôi sẽ lắc cho anh em ở trên cái video này Đấy, và tôi sẽ chia sẻ cho anh em khi em lấy cái bộ hột tại bên tôi nhé tôi sẽ không chia sẻ ở trên uh, video Đấy. tại vì đây là cái hàng độc quyền ở bên tôi nên là anh em lấy hột ở bên tôi tôi sẽ chia sẻ cho anh em nha đấy thì đang tài giữ tài luôn cho anh em này hai ba sáu đây tiếp tục ba sáu ba ba sáu năm này bảy tám mươi trăm sẽ đứng người tránh tài này một sáu hai à một sáu năm vẫn có bảy tám mươi trăm Đấy, 2 4 6 này Đấy, hột kênh Đấy, thì chén này nó về xỉu Đấy, chén này nó về xỉu thì uh, cái cách lắc của nó cái cách lắc giữ tài giữ xỉu thì là nó đều như nhau cả thôi đấy thì anh em nào mà có ý muốn uh, sở hữu cái bộ hột tài xỉu này thì là anh em cứ alo và và anh em lấy hột rồi thì à, tôi sẽ chia sẻ cho anh em đấy, chia, chia sẻ cho anh em một là tôi có thể gửi cho anh em cái video cách lắc Đấy. và hai là anh em có thể gọi điện trực tiếp đến cho tôi và ba nữa là anh em có thể đến trực tiếp tại cơ sở tôi Đấy, tôi sẽ chia sẻ cho anh em ở trên ờ, cơ sở lên cơ sở thì anh em có thể ờ, được thử nghiệm rất là nhiều những cái bộ hồ tài xỉu ở bên tôi rất là nhiều những cái bộ hồ nhé thì ờ, anh em xem video nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video này làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em